rồi hello anh em quay lại cái video của bên uh, cơ sở của Lộc Phúc Tài anh em nhé thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm những vài clip ha đó, nói về bầu cua bịp năm 2021 này cho anh em chơi nhé đó, thì bên cơ sở của mình thì chuyên cung cấp hồi nào giờ chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc bầu cua đó, tôm cá đó, hoặc là làm tất cả các loại mặt hàng đó, thì anh em nào á, cần được hỗ trợ và tư vấn thì cứ alo cho mình ha lọc phát tài nhé thì hôm nay mình sẽ làm một cái video clip chủ đề về kính nhìn xuyên qua thâu thùng bầu cua bịp 2021 này anh em nhé đó thì cái cách chơi và nguyên lý để có thể chơi nhìn xuyên qua được những cái thâu thùng như thế này thì anh em hãy nên nhớ cho mình một điều kính nó chỉ chơi qua những cái thâu thùng màu đỏ không được cuốn bít chừa hạt cuốn huynh hông chừa mặt trên anh em nhé thì mình mới có thể chơi được kính được và kính và đồng thời kính nó sẽ chơi cho anh em ban ngày đó, chứ không phải là kính mà ban đêm mà các anh em đòi chơi kính là không được anh em hãy hiểu được nguyên lý của nó nha kính là chơi ban ngày thâu thùng màu đỏ đó thì các anh em xác định được cái sòng của anh em chơi như thế nào thì anh em mới liên hệ với mình để có thể được mua đồ và sở hữu được một chiếc kính có thể nhìn qua thâu thùng màu đỏ này để đánh bầu cua anh em nhé đó thì mình sẽ giới thiệu thêm về sản phẩm kính này đây là cái loại kính Oyaka đó. hàng nhập khẩu từ bên nước ngoài về anh em nhé đây là cái sản phẩm kính mà nhập khẩu từ nước ngoài về thì số lượng nó không nhiều đâu anh em tại mùa dịch này thì tất cả các loại sản phẩm đều nhập về cực kỳ là khó ha chứ không phải là dễ đâu đó cho nên anh em chơi hãy liên hệ với mình trực tiếp để nhanh được sở hữu ha hoặc là anh em chuẩn bị trước cho mình để có thể có được những cái sản phẩm mà các anh em tự tin để đi vào tất cả các loại sòng sớ nào sới bạc nào anh em vẫn có thể chơi được đó và cái kính này nó gọi là tổng hợp đa năng cho anh em luôn có thể chơi tài xỉu chơi bài lá đó. và kết hợp chơi bầu cua cùng trên một ha 1 đến 3 đó anh em đó thì anh em đừng có ngại gì hết cứ kết nối Zalo qua số điện thoại 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 thì gặp trực tiếp mình sẽ tư vấn cho anh em về sản phẩm kính nhìn xuyên qua ha thâu thùng màu đỏ bộ cua này đó thì mình làm cái clip này đó mình chỉ muốn nhắc cho anh em <clears throat> những anh em nào mà nói về chơi cái kính này ha, quay nhau thâu nhôm hoặc là bất kể những cái gì khác màu đỏ mà chơi được thì mình bên mình sẽ không có bán anh em nha để anh em nhớ mình không bán những cái sản phẩm đó mình chỉ bán cho anh em chơi một là thâu thùng bên mình hai các anh em có thể nhìn cái thâu của anh em y chang bên mình là các anh em chơi được đó chứ không phải là anh em uh, hỏi mấy cái thâu nhôm rồi thì mình bỏ tay mình không có bán mấy thành phần đó thì mình làm video clip thì nó có thời hạn cho nên là mình đã đeo sẵn vào rồi thì anh em à, muốn muốn được xem mình đeo như thế nào các em cứ comment bên dưới ha video mình sẽ đeo cái kính này vào trực tiếp con mắt và đánh là những video đó sau mình sẽ làm cho anh em xem thì mình đã chuẩn bị mình đã đeo sẵn vào mắt rồi thì bây giờ mình sẽ bóc đại ba hột đúng không anh em bóc đại ba hột ha hột nói chung là hột không tan tích gì anh em nha mình sẽ chơi cho anh em xem ha mình chơi xuyên quả thâu thâu cực kỳ là dày các anh em nhìn nữa nhìn đâu có thấy xuyên được đâu anh em dày cực kỳ là dày luôn đó mình bao cho anh em dày luôn thâu ngoài chợ đàng hoàng nha nhưng mình có thể nhìn xuyên qua được cái thâu này hoàn toàn tuyệt đối luôn nha mình lắc này lắc đại vài cây rồi anh em nha đó như mới đeo vào thì nói chung ra thì mới đeo vào á, thì nó 5 10 phút hoặc là nửa tiếng thì mình mới chơi được đúng không anh em đó thì cái này mình quýnh ờ, hên xui thôi mình quýnh ờ, cua bầu hoặc là cua cá gì mình quýnh hay xui anh em nhá đó, mình quýnh hên xui một chén hai chén đi để xem cái hiệu quả kính nó tới đâu đó cua cá thì con cá thì chặt nhưng con cua thì các em vẫn hề tiền mà hai cua các em lời được 50 ờ, đúng không rồi lắc nè rồi như cái này đúng không anh em như cái này mình đã thấy được một con rồi anh em đó mình thấy được con ờ, con tôm thôi đó chỉ cần một con thôi là anh em muốn chết người ta rồi đúng không anh em không cần phải nhiều chỉ lấy một con thôi đó như cái này mình thấy được con tôm các anh em kính về mặt tôm cho mình ha edit thùng được đúng không cua bầu tôm đó tiếp này rồi tiếp tục như cái này mình thấy ờ, màu đỏ ẩn ẩn lên rồi anh em à, màu đỏ màu đỏ mình vẫn thấy anh em nhé nói chung ra chơi cái này cái con cua là cái em dễ thấy nhất còn có màu những mặt nai gà tôm cá thì nói chung là nó hơi phản là một tí các anh em chơi quen thì anh em có thể đánh được thì cái này mình thấy mặt bầu rồi đúng không đó, thì mình bắt nhạn cua đi bắt nhạn cua đi về con bầu ha đó, mình thêm vào bắt nhạn cua đi về con bầu thêm vào đúng không hai bầu một tôm ok chưa hai gốn một chảo ăn đủ luôn bắt cua ăn hết đó cái này là mình ăn tết hay thịt nha không thua nha tiếp nè rồi như cái này đúng không anh em như cái này là mình thấy được con tôm với con cá rồi anh em nha mình thấy được hai con hai con màu đỏ mình thấy ẩn lên đó thì con cá thì nó hơi nhỏ một tí đó, còn tôm thì nó cong hơi cong một tí đó, thì có nghĩa là mình thấy được con cá con tôm đó, anh em cá tôm thì ai đánh con gà đúng không ai đánh con nai mình bắt con cá hoặc con à, con gà hoặc con nai mình đi khe qua tôm cá đúng không đó ai đánh à, con gà hoặc con nai mình bắt đi mình khe qua tôm cá đúng không anh em nếu như có trong một con gà hoặc con nai thì các anh em vẫn có, có đường ăn đúng không đó, đúng không anh em tôm cá ok chưa chính xác không tuyệt đối luôn nếu mà chơi này thì nó được bao thua cho anh em luôn không bao giờ thua được rồi như cái này mình thấy quá rõ luôn anh em mình thấy ba con luôn mình thấy ba con nó chụm vô chính giữa luôn anh em nha mình thấy con cua con tôm bầu luôn á à. mình thấy được là con cua con tôm bầu luôn là con cua ngay đây con tôm ngay, ngay đây con bầu ngay đây à, mình thấy được ba con nó chụm vô luôn anh em cực kỳ là khó nhưng ví dụ như nó tản ra thì đôi khi anh em thấy một con thôi à, nhưng mà nó chụm vô là thấy được ba con luôn mình dở coi thử đúng không nha à, khẳng định với em chính xác luôn nha đúng không cua tôm bầu mình chỉ đúng đúng anh em cua này tôm này bầu đúng không đó thì kính này cực kỳ là hiệu quả cho anh em luôn nha anh em chơi thì mình bảo hành cho anh em chơi 3 đến 6 tháng à, 3 đến 6 tháng để như cái cây này đúng không anh em đó là nó tản ra rồi à, nó tản ra rồi mình thấy được uh, cái con chỗ này con gà con nai gì chỗ này đúng không đó mình thấy con con nai đâu chỗ này nè con gà đâu chỗ đây nè ha ở mình thấy như vậy thôi nói chung là mình đoán đoán là nai gà thì cái này thì mình quýnh nhẹ nhẹ tiền thôi mình hai là khe nai gà ha à, quýnh nửa cái uh, nửa tỷ thôi nai gà đủ ba gà các anh em <laughs> ba gà thì thôi ha. thì mình nói nãy rồi đúng không anh em đó con nai với con gà đôi khi nó giống nhau đúng không đó thì mình quýnh như vậy thì mình cũng cũng ăn hoàn toàn tuyệt đối luôn rồi chứ không có đợi gì đúng không anh em đó ăn được ba con luôn thì thôi chứ đúng không đấy thì mình chỉ làm sơ qua thì các anh em nào muốn sở hữu được cái kính Oyaka này hãy liên hệ với mình mình xin nhắc lại số điện thoại 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 nhé sẽ gặp trực tiếp mình nhé và đồng thời anh em nào mà xem á nhớ like đăng ký kênh ha cho mình đó để có thể tất cả anh em có thể tham khảo và chia sẻ 24 trên 7 anh em nhé chào anh em chúc anh em năm 2021 này thành công và video sau mình sẽ làm nhiều nhiều về những sản phẩm mà anh em theo yêu cầu nhé